trong chương trình này Kim sẽ chia sẻ cho anh chị những cái đầu tư để tạo ra dòng tiền vì tạo ra là dòng tiền nó giống như việc gì các anh chị tạo ra các cái cố máy in tiền vậy tạo ra những cái thu nhập thụ động từ forex từ trái phiếu từ cổ phiếu cổ tức và Kim sẽ chia sẻ cho anh chị những cái kiến thức này Forex là gì, trái phiếu là gì, cổ phiếu là gì, cổ tức là gì, bất động sản dòng tiền là gì, crypto dòng tiền là gì Kim sẽ chia sẻ tất tần tật cho anh chị biết các kênh đầu tư hiện tại mọi người đang chơi nó là gì ưu điểm là gì khuyết điểm là gì rủi ro là gì cơ hội là gì ở trong đó cho các anh chị có kiến thức toàn diện và các anh chị thích chơi món nào thì chơi món đó và Kim sẽ chia sẻ cho anh chị nguyên tắc về nhà cái nha rất ít người biết nguyên tắc về nhà cái đa phần khi tham gia vào các cái kênh đầu tư này tất cả toàn bộ đầu tư về tài chính 95% là mất tiền chỉ có 5% là thắng 5% này là nhà cái là market maker market maker là ai là nhà tạo lập về thị trường là nhà cái là những người thao túng về thị trường các anh chị mà không có kiến thức thì sẽ như giống như 95% mọi người đi vô thị trường này các anh chị băng sát hết mất hết tiền nhưng các anh chị biết được nguyên tắc về nhà cái rồi chơi forex cũng thắng được trái phiếu cũng thắng được cổ phiếu cũng thắng được bất động sản cũng thắng được crypto chơi cũng thắng được vì biết được nguyên lý về nhà cái người ta chơi ngay cả cuối năm nay năm tháng tháng 11 tháng 12 này có World Cup đá banh nó cũng đã có bị sự thao túng của nhà cái rồi các anh chị ạ à. chứ không phải là chúng ta đặt là kèo nào là đặt đâu nó bị thao túng rồi và làm sao biết được nguyên lý về nhà cái chơi đâu thắng đâu